Cậu ấy là một thiên tài nhỏ tuổi, 7 tuổi thì đã học được cách tự chơi cờ vua với bản thân. Khi những đứa trẻ khác còn đang bập bẹ từng chữ, cậu ấy lại trốn trong góc đọc bách khoa toàn thư. Mẹ đang gọi điện, còn cậu ấy đang ở kế bên nghiên cứu thời sự. Lúc 5 tuổi, bố mẹ phát hiện cậu ấy thích đàn, bèn mua cho cậu ấy một chiếc đàn để cậu ấy tự giải trí. Đứa trẻ này tên Vitus. Trong một buổi tiệc gia đình, có một vị khách đã phát hiện nhạc phổ của Vitus. Anh ấy cười nhạo mẹ Vitus thích ra vẻ, tại vì đây đều là những ca khúc cần trình độ vô cùng điêu luyện. Một đứa trẻ nhỏ sao mà trình diễn được chứ? Mẹ cũng hơi bất ngờ, tại vì bản thân vốn không hiểu chỗ nhạc phổ này. Bố muốn Vitus đang trốn trong góc ra biểu diễn, nhưng Vitus không chịu. Ông ấy không nói gì mà ôm Vitus đang kháng cự lên, đưa Vitus đến trước piano. Mẹ bố định để cậu ấy đàn những bài cao cấp chút, nhưng Vitus lại đàn nhạc trẻ con. Những vị khán giả vốn dĩ cũng có chút mong chờ, giờ đây đều lần lượt cười nhạo họ. Đáng yêu đấy. Màn biểu diễn đáng kinh ngạc của Vitus khiến cho khán giả giật cả mình. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, họ lần lượt vỗ tay, chỉ thấy Vitus cúi đầu nhẹ, rồi lại trốn vào trong góc lần nữa. Buổi tối hôm đó bố mẹ vui mừng cực kỳ, con trai có tài năng như thế, sau này không cần lo lắng miếng cơm manh áo nữa. Nhưng Vitus lại không hề vui chút nào. Cậu ấy vốn dĩ thích bám lấy ông nội, người đang là thợ mộc, nhưng bố mẹ sợ chiếc cưa sẽ làm tay của con trai bị thương, nên đã cấm cậu ấy chơi với ông nội. Vốn dĩ cậu ấy thích nói chuyện với chị bảo mẫu Isabel, nhưng không cần nghĩ cũng đoán được, bố mẹ đã đuổi Isabel đi, tại vì bố mẹ cảm thấy những việc có thể khiến Vitus phân tâm sẽ ảnh hưởng thiên phú của cậu ấy. Cuối cùng Vitus không chịu nổi sự quản giáo gắt gao của bố mẹ, trong lúc tức giận đã tự nhốt bản thân vào phòng. Cho dù bố mẹ có gõ cửa như thế nào, cậu ấy cũng xem như chẳng có việc gì. Cách để giải tỏa cảm xúc chính là đàn piano một cách điên cuồng, đàn từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Cho dù bố mẹ bắt đầu uy hiếp, nhưng trên mặt cậu ấy lại lộ ra một nụ cười. Vài năm trôi qua, Vitus đã 12 tuổi. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đàn ở nhà. Thính giả duy nhất chỉ có bố mẹ của cậu ấy. Tuy Vitus đã học nhảy lớp lên thẳng cấp 3, nhưng tính cách cậu ấy không chỉ khó gần, mà còn bị các bạn học tẩy chay. Cậu ấy vốn dĩ muốn giải tỏa cảm xúc thông qua đàn piano, nhưng thầy piano lại ngăn cản cậu ấy. Khi đàn phải nhã nhặn chứ không phải thể hiện kỹ thuật, mẹ muốn cậu ấy biểu diễn trước một nhà piano. Cậu ấy đã thẳng thừng từ chối. Hãy xem như là đàn vì mẹ đi. Tại sao con cứ phải đàn vì mẹ chứ? Trong một buổi tối mưa gió bão bùng, cậu ấy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu ấy cầm chiếc cánh rơi mà trước đây đã từng chơi, đi ra ban công. Đây là đồ chơi mà ông nội đã làm cho cậu ấy vào lúc nhỏ, cũng là ký ức thời thơ ấu đáng quý của cậu ấy. Bên cạnh đó, mẹ nghe thấy tiếng động nên đã đến xem thử, nhưng trên ban công chỉ còn lại một đôi giày. Bà ấy nhìn xuống dưới, con trai của mình đang thoi thóp. Vitus ngã từ lầu 2 xuống, đã giữ được mạng sống một cách thần kỳ. Nhưng chàng thiếu niên thiên tài năm xưa, giờ đây đã không biết chơi cờ nữa. Khi ra viện, cậu ấy còn nhận nhầm chiếc xe của gia đình mình, một chồng sách dày cộm, giờ đây trở nên khó hiểu với cậu ấy. Khi bác sĩ kiểm tra cho cậu ấy, phát hiện trí tuệ của cậu ấy đã trở nên giống với những đứa bình thường. Vitus của lúc này không chỉ quay về trường tiểu học để đi học, mà đến piano cũng không biết chơi nữa. Nhìn thấy con trai không còn thông minh như trước, mẹ bắt đầu nổi giận, khả năng nghe của con cũng gặp vấn đề rồi sao? Chẳng phải con chỉ ngã trúng đầu sao? Chỉ thấy Vitus rời khỏi ghế, đi về phía mẹ. Xin lỗi, mẹ. Bây giờ Vitus cũng trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều. Mẹ cũng bắt đầu mềm lòng, quyết định không miễn cưỡng con trai nữa, cũng không quản cậu ấy nữa. Bà ấy bắt đầu cho phép cậu ấy đạp xe đạp, cho phép cậu ấy chơi với ông nội. Nhưng vào một lần nọ, khi cậu ấy đang đi dạo trong tiệm đĩa nhạc, đã gặp được người bảo mẫu trước kia Isabel Sao vậy? Tiếp thay, Isabel lúc này đã không nhận ra cậu ấy nữa Cậu ấy cố tình đợi chị Isabel tan làm Nhưng cậu ấy không biết Isabel đã có bạn trai Nhìn thấy cảnh này, trái tim cậu ấy đã tan vỡ Cậu ấy không hề từ bỏ Vẫn lén nhìn Isabel Ở trong tiệm đĩa nhạc Cứ thế lâu dần Isabel cũng nhận ra cậu bé này Vào hôm nọ, Vitus nghe lén được Bọn tôi chia tay rồi Cậu ấy không hề do dự Mà dốc sức tấn công Này, hãy nghe thử bài hát này đi Isabel đeo tai nghe vào, lại nghe thấy giọng lúc nhỏ của bản thân. Vitus, thì ra lúc còn nhỏ, Isabel rất thích hát. Vitus sẽ dùng piano để đệm cho Isabel hát. Nhạc mà cô ấy nghe được từ tai nghe chính là nhạc mà Vitus đã lấy ra từ đoạn phim ghi hình. Sau khi nhận ra nhau, cậu ấy đã bắt đầu được tấn công thứ hai, mặc bộ đồ vest không hợp người, hẹn Isabel đến nhà hàng. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, tặng nhẫn cho Isabel. Theo dữ liệu thống kê, Phụ nữ thường nhỏ hơn người yêu mình 7 tuổi nhưng tuổi thọ trung bình của đàn ông lại thấp hơn phụ nữ 7 tuổi Bọn họ sẽ phải ở quá 14 năm Em đúng là một thiên tài toán học Chúng ta sẽ chết chung một năm Khi chúng ta ở bên nhau sẽ hạnh phúc mỹ mãn Thì ra, Vitus không hề mất đi sự thông minh của trước kia Việc trở nên ngu ngốc, trở nên nhát gan, trở nên yếu đuối Đều là do cậu ấy giả vờ Isabel, chị chính là người phụ nữ trong định mệnh của em Đối mặt với lời tỏ tình của cậu bé, cô gái 18 tuổi này đã từ chối một cách nhẫn tâm. Nhưng chưa kịp thất vọng, Vitus lại nghe thấy tin xấu do mẹ báo cho cậu ấy biết. Không phải chứ? Thì ra, ông nội mà Vitus yêu thương nhất đã gãy xương toàn thân, phải nằm viện. Ông ấy ngã xuống khi đang sửa chữa mái nhà. Vitus nghe xong, cảm thấy đau lòng vô cùng. Nhưng vào lúc giữa đêm, ông nội tỉnh lại. Ông ấy không hề đau buồn gì, ngược lại còn cười. Ông ấy nói với Vitus, bản thân không phải rơi từ mái nhà xuống, mà là cầm theo công cụ, Chạy đến sân bay, ông ấy đã chọn một chiếc máy bay cá nhân mà ông ấy thích, mạo hiểm thực hiện chuyện trước giờ mà ông ấy đều khát khao muốn làm. Cho dù ông ấy đã già yếu, cơ thể còn bị thương, nhưng so với cuộc sống dưỡng lão một ngày dài bằng cả năm, thì ông ấy thà thực hiện ước mơ, dù chỉ là một lần. Sau khi Vitus nghe xong, rất cảm động, cậu ấy quyết định cũng sẽ nghe theo tiếng lòng của mình một lần. Một mình cậu ấy đi đến sân bay, treo qua hàng rào thật cao kia, giống hệt ông nội mình. Cậu ấy đã bước vào một chiếc máy bay cá nhân, dựa vào các loại tài liệu mà cậu ấy đã đọc, cộng thêm việc bay thử cùng ông nội, cậu ấy sớm đã quen thuộc với từng thao tác lái máy bay. Khi phi hành viên phát hiện cậu ấy, thì động cơ sớm đã khởi động rồi. Mau tắt động cơ đi, cùng với tiếng đàn piano du dương, Vitus bay lượn dưới ánh mặt trời ấm áp, vượt qua núi cao, vượt qua mảnh đất rộng lớn. Vitus đã đến, nơi mà cậu ấy trước giờ đều mong ước được đến. Đó là một căn nhà xa hoa của một nhà piano. Sau khi hạ cánh an toàn, Vitus đi xuống máy bay. Nhà piano nhìn thấy cậu ấy, đầu tiên đã cảm thấy kinh ngạc, sau đó là mỉm cười. Tại vì trước đó, khi Vitus và mẹ cãi nhau, bà ấy đã nhận ra tài năng thiên phú của Vitus. Hãy xem như đàn vì mẹ đi. Tại sao luôn phải đàn vì mẹ chứ? Chơi piano không phải vì mẹ cháu, hoặc vì tôi. Đợi đến khi cháu muốn diễn tấu âm nhạc rồi mới đàn. Cuối cùng, Vitus 12 tuổi đã trở thành một nhạc piano. Cậu ấy biểu diễn trong sảnh âm nhạc hoàng gia. Còn Irabel mà trước đây cậu ấy thích thầm cũng đã tặng hoa cho cậu ấy ở ghế khán giả. Một chàng trai kỳ tài luôn bị bố mẹ trách mắng để có thể có được sự tự do giống với bạn cùng lứa. Cậu ấy đã học cách ẩn giấu bản thân, thế giới không theo kịp trí tuệ của cậu ấy, chỉ duy nhất khi giả vờ ngu ngốc mới có thể trốn tránh tất cả. Còn sự qua đời của ông nội giúp cậu ấy hiểu ra, mỗi người đều có ước mơ, nhưng luôn thiếu đi dũng khí theo đuổi giấc mơ.